Vậy nên em có thể khẳng định với các bác là nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong. Sau đây thì em à, sẽ test thử. Và với cái bộ hột này thì em bao trẻ hột cho các bác. Nếu như bác trẻ hột ra mà thấy cái gì bên trong thì em đền gấp 10 lần số tiền mà các bác mua cái bộ hột này. Sau đây thì em sẽ à, test thử phần tăng tích cho các bác. Đây, em sẽ à, dọi đèn. anh nhìn này hột trong đó này được chưa ạ này đó hột trong bát luôn chuẩn chưa ạ em xin à, thử nam châm này em thử luôn nắp chén dĩa Đó. không hít còn à, về phần nước muối thì là do vội quá nên là em à, chưa kịp chuẩn bị thì xin được khất các bác còn nếu bác nào mà muốn mua bộ hột này muốn test thử đủ đầy đủ tan tích nước muối kể cả là trẻ hột em cũng sẽ trẻ hột cho các bác vừa rồi thì em đã test thử à, nam châm này dọi đèn đều đã đầy đủ như yêu cầu mà các bác mong muốn của một bộ hột rồi đúng không ạ không hít dọi đèn trong sau đây thì em à, xin phép được giới thiệu qua về cái bộ hột này để cho các bác hiểu hơn về nó bộ hột này hoàn toàn là không tang các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình ngoài ra khi mà chưa được bên em chia sẻ cho cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn các bác lắc đi đều tay bộ hột này cũng đã về tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu và tỷ lệ lên bảo rất là cao và bây giờ em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đầu tiên thì em sẽ lắc đi đều 5 năm đây là đang ở xỉu đúng không ạ em sẽ lắc lên tài này. tài xỉu tài xỉu tài được chưa ạ vừa rồi là tỷ lệ hột đi đều 5 năm chén tài chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ đang ở tài em giữ tài luôn nha các bác nha một tài này hai tài này ba tài này chén này nó đã về xỉu về xỉu nhưng lại về bão hai đó ba chén tài về bão này xỉu rồi thì thôi em giữ xỉu luôn các bác nhá một xỉu hai xỉu ba xỉu bốn xỉu